Ok, hello chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Game Today ừ, <clears throat> Những cái trận trước thì chắc là chơi nó cũng có cái phần nó chưa tập trung lắm anh em ạ Do phải coi như là đọc kênh chat cũng như là chọn mấy cái line up for fun, giải trí trong buổi livestream Ai đời anh em lại bắt tôi chơi uh, quả line up 6 Glacier dồn đồ cho Unicorn Thôi chịu rồi, khó dã man Nhưng cũng may tôi cũng nghĩ là thế là cũng anh em cũng cho tôi cơ hội để có thể giành top 1 rồi Chứ còn may không có ông nào bảo tôi uh, chơi cái line up 6 Glacier dồn đồ cho sao đi vô <laughs> Dã man, anh em chơi cực kỳ khó luôn Thôi cố gắng Mà thôi, nói chung là cái trận cuối cùng này rồi thì Chúng ta chơi một cái trận tử tế leo rank nha anh em nhá Một trận tử tế leo rank top 1 xong đi ngủ rồi Cái tầm này muộn rồi anh em ạ Tầm 1 giờ, 1 giờ 30 đến nơi rồi Nhá Chứ còn không thì tôi trầm cảm mất Nhưng mà dù sao thì những cái trận đấu for fun ấy thường thì chủ yếu là các anh em vui Chủ yếu làm cho các anh em vui thì tôi vui rồi Một cái trận này bị thằng Kaito nó săn này Thằng Kaito nó vào nó đấm tôi ừ, Thôi được rồi, không sao ừ, Thế thì 100% sức mạnh thôi ừ. Thế nha anh em nhá, trận này là bị săn nên là phải chơi tập trung 100% trăm là anh em, nhiều anh em sẽ chat tôi sẽ không đọc vào đâu nên là có gì anh em thông cảm với tôi nhá Trận này tôi sẽ tập trung 100% cho cái trận đầu Thôi lấy quả top 1 rồi đi ngủ vậy Ui tự nhiên lag đấy Chỗ này Goblin được ấy Nhưng mà thôi cứ từ từ đã Chưa biết ừ. Cho cái xung kích Tin cơ lên được hai thì nó lại uy tín luôn Để rồi Xin đến xung kích Gót đi anh à, à từ từ em ạ Bây giờ mình cũng chưa biết mình chơi gì Chúng ta phải đợi đồ Khi lại không ra ma lăng thì lại toang đấy Lại phải chuyển sang chơi lại Hunter các thứ Trận này có Tetsulami để chơi được Hunter này Có cả bom Có thể chơi mất được Trận nào mà có vừa bom vừa máy bay thì có thể chơi cả mất Đâu làm gì mà delay 20 giây Tôi cái stream này của tôi không delay nha anh em nhá Không delay một chút nào luôn Chứ không ui rồi ôi mẹ ơi đồ Lại phải chuyển Lại không chơi được anh em ạ Hunter rồi Cú lừa rồi Chuột đồ nhanh Cày thế nhở Thật là như thế luôn Không có xung kích anh em ạ Ui mẹ ơi Nó đứng trước mặt cái con này của tôi Con mẹ nó Mày quá vẫn ăn Có đồ vẫn ăn được Sợ quá nhở Cho bài sợ thế nhở Ê Sao bài sợ thế Rồi thắng thì mua này Hay mua luôn nhỉ Trông sợ quá bạn ơi Thôi từ từ cái giáp này là cái kia thì từ từ đã Chưa lấy được Ui gặp thằng Kaito khỏe này khỏe quá Ui chết rồi Ui mẹ nó đánh trưởng trước Ngu người mất chuỗi mới đau như này Nếu hiểu sao 5 con thua 4 con ạ Hunter, Hunter, Hunter, Hunter Hunter vào tôi Yếu quá nhở Bài đều quá anh em ơi Mỗi round ra một kiểu Chết rồi Bài đều thế này Tại sao bài đều này không ra Goblin luôn Ra hai con Goblin xong thế thôi Ra hai con Human xong thế thôi Ra hai con Hunter xong cũng thế thôi Ra hai con Mết thế thôi Mẹ ơi Bài ơi là bài thua rồi Bài toang rồi Chơi khó thế nhở Đồ thì cũng không ngon ý Đồ này phải ba Hunter đầu game Mới chơi được Hơi khó nhá Ui cái gì đây Nhưng mà ghép búa xét rồi thì Vẫn chơi được Không anh em, eco, eco là eco thế nào? Tôi chơi tôi không bao giờ nói đến cái từ eco nhá, hai cái từ eco anh em nhá. Tôi chơi tôi không bao giờ eco. Bài xấu tôi không bao giờ eco, nói luôn cho nhanh. <coughs> Ra con gấu đấy Ui mẹ ơi Bỏ lại Biết chơi gì ở đấy Đừng có lừa nhá Đừng lừa nhá anh em nhá Ơ nhưng mà trận này bảo biểu diễn cho anh em cái bộ kia mà cuối cùng không có đồ anh em ạ Nên là thôi chúng ta lại chơi cái bộ khác nhá Không có đồ Biết làm như nào Ui ở trận này có nhiều thằng chơi ấy lắm à, Chứ Goblin lắm Không sao tôi mạnh rồi Tầm này là tôi mạnh rồi Ok ui ui ui chưa ấn nhau ấn nhau ấn nhau luôn cái nhở có luôn không biết đâu rồi đấy đéo phải goblin nó lại làm ép thì sao luôn phát lửa nhỉ hunter này Như này có ngon không? Cũng không ngon lắm Thả mua TB còn hơn Đúng Ui Thằng này thì lại khỏe quá Ôi chết rồi Có TB kìa <laughs> Ui vẫn ăn Vẫn ăn như thường anh em ạ Rồi trận này có TB Sau round này sẽ có TB Cắt chuối luôn Suin Mình Suin chỗ này ra nhiều like ấy nhở Gấu ơi, hết rau này mà không ra thì bán nha anh em nhá Chúng ta chuyển sang Hunter chơi cái tô xanh đấy nhở ừ. đúng rồi đấy nó chuyển sang chơi cái bộ đấy đấy sợ thế nào chắc có đồ ui mà lại hút máu ạ chín han rồi Mặt lại hút máu búa xét ạ Đừng làm tớ sợ thế chứ ra mết đéo mua được này Không chơi được Bán gấu thôi anh em ơi Ba Hunter vào cho tôi mua cái này luôn Không quay xe được anh em mà không có đồ Anh em hiểu không? Ma lăng đâu, không chơi được 9m Nhiều anh em bảo tôi sẽ quay xe nhưng mà không quay xe được ấy Vấn đề ở đây là không quay xe được Ôi mẹ ơi, cái gì đây? Đẹp à? Trận này chơi 6 Glacier rồi Trận này 6 Glacier rồi anh em ạ à. Chốt nhá sáu glacier Rồi thôi được rồi Đồng ý luôn Đây lấy đồ này Tôi biết lấy đồ gì Trận này chơi 6 Glacier anh em ạ Chuẩn bài 6 Glacier Ui vớ vẩn thuồng này này Còn mẹ Lại thua rồi Ui chán thế nhở Bị cắt chuỗi rồi vớ vẩn đấy nhở Ê Cắt chuỗi vớ vẩn thật sự Berlin chắc vứt đi thôi anh em ạ Tầm này không ra được hai sao nữa thì thôi cứ tiền để lên thôi Roll để từ từ đã Ra toàn ép với cả Hunter này Chơi Hunter, chuyển Hunter Chưa gặp thằng Kaito kìa Kaito giữ chuỗi lâu quá rồi Mà bây giờ nó yếu ấy, nó mất chuỗi cho người khác ấy Tôi đang no là mất chuỗi cho người khác ấy Cay nhở Mất mê nó chuỗi cho người khác Thế như này, cày thế Thôi rồi, bán mấy con này đi một hai ba bốn năm Vẫn thiếu một con hăn nữa anh em ạ Thôi được rồi Rau sau là bán bớt đi nhá Cho đốt goblin goblin đi chúng ta có 5 cái rôn cơ thoải mái cái tô mà nó mất chuối mà nó nó còn 90 máu ấy kia nhở Anh nhở Quả vừa rồi là mất 10 máu cơ Thằng nào mà đẩy kinh vậy Bây giờ tôi chỉ cần cái con uh, thỏ lên được hai thôi Thỏ lên được hai hoặc là Con súng lên được hai này có vẻ nhiều người chơi Goblin lắm anh em ạ Thôi thôi thôi bỏ nhá bỏ nhá bỏ nhá Bỏ đi bỏ đi Chuyển chuyển dần là vừa Đấy rồi Hay lắm ừ. Ui cái gì đấy à? Combo đéo đẹp kia Sợ thế nhở Combo đẹp thế em ơi Nhưng mà ăn được Ăn được ăn được ăn được Thằng cái tôi chắc là chuyển sang 9m rồi Không biết có chuyển sang 9m không Ui mẹ ơi ra già này Nhưng mà không có đồ Trận này chơi mết xuống vãi Nhưng mà không có đồ anh em ạ Nó chỉ chơi han được thôi Counter Insect như nào Counter Insect thì bây giờ có Thứ nhất là có thể có ca lông bom nha anh em nhá Thứ hai là kẹp 4 ele Kẹp 4 Spirit 6 Hunter để tôi cho 6 Hunter vào nào Bây giờ vẫn chưa có 6 Hunter Từ từ đã Nó tự ra thôi còn bây giờ cứ thắng thì được công nghệ mech mà Nên là cứ bình tĩnh thôi Không vấn đề gì hết <laughs> Bây giờ chúng ta thắng chúng ta vẫn có công nghệ mech Mà bây giờ khả năng thua là nó cũng ít lắm anh em ạ Tầm này ba ép này kết hợp với cả ba hunter ba mech thì nó cũng khỏe luôn Bộ này nó cũng đến cái giai đoạn này nó vẫn khỏe Vẫn chơi được Kinh nghiệm rồi Đây là 4 Hunter rồi 6 Hunter này 56 là Vứt con này đi Vứt con này đi Đó Ổn áp Ui <laughs> mẹ vừa chuyển Hunter thì gặp bọn Sin ạ cay thật Vừa chuyển Hunter thì gặp bọn Sin ạ Mà thực ra nếu mà mình có để mech kia thì cũng không ăn được đâu Không ăn được thằng này Có 9 cái roll đúng không? Có 9 cái roll. Round sau bắt đầu roll. Round sau bắt đầu roll trong phong đội hình. Chuyển kịp. Rồi đây là round 20 bắt đầu vòng lặp. Bây giờ tôi sẽ tập trung anh em nhá để tôi tính ra những cái round tiếp theo gặp những thằng nào nguy hiểm. Thằng Lê Quý Đôn là cái thằng nguy hiểm nhất. À quên, sorry, Lê Quý. Không phải Lê Quý Đôn. Lê Quý bây giờ đã có là cũng chưa có gì. Chỉ là một con TB thôi. Cũng có thể ăn được. Ui trận này hay là chuyển sang Hunter nhỉ Trông giống Hunter ấy nhỉ Hay không chơi hẹp nữa cho Hunter Vừa bán Nhưng mà Hunter Mấy cái con co đam Nó bây giờ nó chưa lên được hai anh em ạ Trong khi bộ ẹp thì nó lên được hai rồi đồ này thực ra cũng có thể ghép được nhiều thứ mà cứ từ từ ô gặp luôn này ơi giời không để ý tưởng lao sau gặp sớm đấy mới có round 21 thôi mà sợ thế nhở gì căng đấy bạn ơi thôi round sắp bắt đầu luôn 50 tiền roll thôi anh em ạ Nhìn qua lại một lần nữa nào Cái tô nó chơi um... Đấy nó chơi cái bộ tôi chơi đấy À chắc là muốn biểu diễn cho anh em Lại uh, thấy uh, ông anh chơi uh, Có vẻ chưa đúng lắm Nên là vào biểu diễn lại cho anh em xem Thì thôi được rồi chuyện này anh em xem chứng kiến thần đồng auto chat nha anh em nhá Thần đồng auto chat GTD Kaito Thể hiện cái bộ Saman Mate xem anh em thấy xem là xem có ok không nhưng mà tôi thấy bộ đấy rất ok đấy nhá ừ. Tôi là tôi thấy cái bộ đấy cực kỳ ok luôn Ui cái đéo ở đấy Glacier ốc Ui Glacier ốc anh em ơi à à, à, à, à, à, à, Cái gì cái gì cái gì Cái gì cái gì 6 Glacier à 6 Glacier ốc à À 6 Glacier ốc anh em ạ 6 Glacier ốc ừ. Càng càng càng càng nãy lại có ông nghe được mình nói là trận này chơi 6 Glacier Thế là cũng đâm theo 6 Glacier luôn Được được được Quả là một cái trận đấu khó khăn Một cái nữa ừ, Không có gì Khó đấy nhờ Còn 5 lần roll Ok Tiết kiệm tiết kiệm tiết kiệm Đây rồi gặp được cái tô này Không có BKB chết rồi Không có BKB lấy gì ăn 6 Hunter có ăn được không 6 Hunter đéo ăn được này ui giời phải quá Ui 6 Hunter lại ăn được rồi Ờ 6 Hunter lại ăn được rồi Nhưng mà tôi mất chuỗi Rôn tiếp Cá lồng à Ra dạ, hơi sớm đấy nha Thôi con này bỏ Bây giờ form đội hình phải form rồi Nên là bỏ nó Chưa thấy ổn lắm Ca lông phải lấy anh em ạ Ca lông phải lấy Đề phòng những cái trường hợp gặp mấy cái con Clyde này này Clyde tí nữa full đồ đánh kinh lắm Con này cũng phải counter <clears throat> Tầm này gặp Clyde chắc đẩy con mớ Thôi đẩy ít thôi bạn ơi Đẩy ít thôi bạn ơi Ê, Đẩy hơi nhiều máy bay nữa kìa Ôi rồi trận này sai lầm chưa Sao đéo đi mất cả Tuấn ơi Sai lầm quá Thôi máy bay này cũng không chơi được Roll dần là vừa Ui Ui lắm búa thế Được rồi Grim anh em ạ Chưa có Grim <laughs> Sợ thế nhờ Thằng này có Agri Glide ba sao ạ Không hiểu kiểu gì Được rồi Cuối cùng thì cũng ra Grim vào bạn ơi ôi nhưng mà trận này không có Blink Mẹ Really Cái Blink của tao đâu Thôi chết rồi Nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm Không có Blink đi cái Rốt tiếp Bom Rốt tiếp Round 28 rồi gặp thằng nào đây Mải phong đội hình không nhớ Không tính round Blue này Đát ở round 24 Kaito gặp rồi Lê Quý Lê Quý Lê Quý Lê Quý Lê Quý Lê Quý Lê Quý Lê Quý Goblin À Đát á Đát lại gặp lại à À combo không được đẹp cho lắm nhưng sẽ ăn được thôi thỏ ba đây anh em ạ thỏ ba làm gì làm thỏ ba đã không áp cấp đâu áp cấp là không luôn được thỏ ba anh em hiểu không khó luôn lắm này thôi không cần thế đó ui điếu ra sợ thế nhở luôn từng đấy phát mà không ra Thằng này có bom, có Chết rồi Không được không ăn được thằng này Thằng này có bom có máy bay rồi ạ Ai mới ăn được thằng này đấy Bom máy bay ca lông Đủ bộ mách rồi Nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm Rôn thỏ đã anh em ạ Từ từ đã chín từ từ Trứng này không phải để con thỏ đâu Trứng này cho con khác Sợ quá nhở 28 máu Hơi căng lão ấy Căn bản trận này không có bờ linh ấy Thôi cho cái ngọc mà một viên ma lăng thôi Cho một xin một viên ma lăng thôi Thể Ui rồi ơi, cho cái gì này? Cho một viên ma lăng đi. Ui, khó rồi. Chơi kiểu này Rồi à? nó có thỏ. cáu ấy nhờ ê Ui trông sợ thế Nhưng vẫn ăn được bình tĩnh nhá Chuyển đồ, chuyển đồ, chuyển đồ, chuyển đồ Bây giờ lên 10 luôn anh em ạ Ôi tôi chết rồi Làm sao ăn được line này đây này này clear khỏe vai Line blade line 3 rồi Không có combo Grim Grim vẫn chưa lên được hai Ăn được này Ui đẩy luôn Chết luôn này Ui bạn ăn xin lỗi Xin lỗi Xin lỗi Xin lỗi vì đã đẩy bạn Tưởng live bullet live 3 sao là ăn được đâu Nhưng mà không có ma lăng Trời Cần viên ma lăng mãi đâu có sao Đây viên ma lăng là có blink rồi này Chán đời thật Tôi chuẩn bị lên 10 anh em ạ à. Tôi giữ tiền thôi Bây giờ không luôn nữa Lên 10 Ui rồi này, khóa, nó hóa đẹp quá Này nó hóa đẹp quá nhưng vẫn không thể ăn được ok 35 lên 10 Đây rồi, Doom 2 rồi, tự ra Thôi cứ tự ra đi bạn ơi, ra lốp một con Dream đi Sợ thật sự ba tia tí nữa nói chung là bây giờ chưa có dao em ạ tại sao lại phải lấy cái ba tia khi mà bây giờ chưa có cái bơ linh cái bơ linh là quan trọng hơn ba tia nó, nó còn lâu phải hai cái dao thì mới lấy được ba tia từ đã ui rồi đúng cái bộ thông thạo 10 của tuấn cơm luôn lại búa xét á không búa xét thì nhiều cái đó Tí lấy bom hai ca lông 2 cho vào Đấm hết anh em ạ Đã bảo tôi đã bảo anh em rồi Tôi chơi tập trung thì nó khác Đấy, chơi trận đấu chơi tử tế, chơi tập trung thì nó khác Mà mình chơi theo kiểu là chơi để tiếp anh em, để tiếp khách thì nó khác, em hiểu không? <clears throat> chơi tập trung thì tôi lại không đọc kênh chat mấy Thì anh em lại nhiều khi anh em lại thấy không hay Chính vì thế nên nhiều khi nó cứ ngơ ngơ tí nó lại hay hơn đó, Hợp lý hai cái búa xét à Nikibi 2 không cần đâu hai búa xét luôn Sờ tách đôi anh em ạ hai cái búa xét Thì nó sẽ có sờ tách Lên 10 luôn À không Sao lại con này con này chứ Con này chứ <clears throat> Bom bây giờ đánh được mỗi thằng mết thôi Bây giờ chơi Goblin mà Vào đây Mày vào đây Mày vào đây Đứng đây đón rồi Đón rồi Đón sẵn rồi Ờ bắn đi nhấc cái tay lên nhấc cái tay lên Thôi xong rồi Goblin á Tiêu diệt cái bọn Goblin này đã anh em ạ nhấc cái tay lên nhấc hộ cái tay lên nhấc hộ cái tay ồ ồ ôi rồi ui vẫn chưa đi à nó vẫn còn hai máu kia chết rồi bị lộ ở lộ lộ lộ lộ lộ lộ lộ lộ cam lộ lộ cam lộ cam lộ kiếm của con ấy lông hai ui bom mày này không giải quyết được nhiều vấn đề lắm nhỉ Ui 9 mét, Ui nó chuyển sang 9 mét Nguy hiểm 9 mét rồi Nguy hiểm quá Mẹ ơi 9 mét nguy hiểm thế Ui thằng kia đi rồi kìa Ừ cái tôi đi luôn Ô Top 1 Mẹ Nhanh thế nhở thiếu gì chưa kịp biểu diễn Chưa xong Trận đấu nhanh quá Mẹ Ôi giời ơi Đang định biểu diễn cái này đang hay Tỉnh dậy đi, hồi sinh đi, cho anh biểu diễn tí Mẹ chưa form được cái đội hình hay ho Tôi định có một cái cú chuyển bài hay ho hơn Thôi được rồi Uh, chắc là phải hẹn anh em vào cái dịp khác thôi Vào ngày mai thôi nhá Hôm nay thì chúng ta phải kết thúc cái buổi livestream tại đây Bây giờ là cũng là gần 3 giờ sáng rồi Cảm ơn anh em rất nhiều và anh em thấy hay hãy để lại cho tôi một like nhá cảm ơn anh em hẹn gặp lại anh em ở cái buổi livestream ngày mai bye bye